Hello, xin chào anh em. Anh em đang có mặt thì uh, hãy comment vào chat để chúng ta giao lưu trước khi Dũng có bản tin chưa. Với nội dung là thị trường thì đang diễn biến là rất tích cực. Vậy chúng ta mua cổ phiếu nào? Chúng ta tham gia vào dòng cổ phiếu nào? Và chúng ta nên tham gia vào thời điểm này hay là thời điểm sau này chúng mới mua? nếu anh chị em đang có mặt thì ờ, hãy comment phần ô chat để trước khi ờ, Dung chia sẻ thì chúng ta lao giao lưu một chút ạ hãy giao lưu một chút trước khi chúng ta chia sẻ à, xin chào bạn Nguyễn Phúc bạn Minh Hiền bạn à, đây ạ à, Thẩm Quyên ạ à, Nguyễn Quang Phúc Tiến Minh Tuấn Anh Cao Tuấn Xin chào bạn à, Nguyễn Trí Công Phạm Tâm Đỗ Quân Phạm Hiền Phạm Hiệp à, Nguyễn Văn Phương ạ à. An Minh ạ à. Minh An hay An Minh ạ à. Ok à, bạn Phạm Tâm và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay Ờ, có lẽ là thị trường thì chúng ta thấy là từ hôm lên hôm xuống biến động rất là nhiều nhưng uh, có thể chúng ta sẽ có thể có một số kết luận như sau ạ uh, bao nhiêu anh chị em thấy là thị trường cứ là sideways như này mà chúng ta không kiếm được tiền thế là comment số 1 ạ tức là nếu chúng ta không kiếm tiền thì hãy comment số 1 còn ai kiếm được nhiều tiền có thể comment số 2 đúng không ạ thị trường thì đang sideways hoặc là nó đi lên nhưng nó cứ lên nó xuống nó cứ tắt bụp tắt bụp như vậy thì thực sự với chúng ta rõ ràng là rất khó chịu đúng không hôm trước thì thị trường giảm thì chúng ta lại rất là khó chịu nhưng hôm sau nó lại lên đấy thì chúng ta thấy là đã có nhiều anh chị em kiếm được tiền nhưng có những rất nhiều anh chị em là chưa kiếm được tiền thế thì tại sao chúng ta lại chưa kiếm được tiền bởi vì như này à, chúng ta thấy rằng là trong hàng nghìn cổ phiếu nha hàng nghìn cổ phiếu đang có mặt đây chỉ có một nhóm cổ phiếu là cho chúng ta kết quả đấy ạ à. vậy chúng ta cứ thử, thử xem là trong thời gian vừa qua nếu chúng ta đếm trên đầu ngón tay thì chúng ta thấy là chỉ mỗi là HPG đúng không HPG là cổ phiếu cho chúng ta kết quả đúng không cho chúng ta kết quả thứ hai là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Vingroup một vài cổ phiếu khác thường thì chúng ta tập trung cho những cái cổ phiếu đang tăng mạnh mà chúng ta đang cứ thấy rất là thị trường đang tăng mạnh đúng không nó cứ tăng tăng trong dòng Vingroup thì khi cổ phiếu Vingroup nó tăng á thì chúng ta không mua VIX mà chúng ta mua gì ạ Vinhome hoặc là mua VRE ai đã thấy là cổ phiếu Vingroup tăng mạnh thì chúng ta thay vào chúng ta gì ạ mua VRE thì để comment cho Dũng đúng không ạ comment ạ tức là thường thì chúng ta thấy là dòng cái cổ phiếu Vingroup nó tăng nhưng chúng ta thấy ở nghĩ rằng sớm muộn thì Vinhome nó cũng tăng sớm muộn VRE nó cũng tăng nên thay vì mua vào cái thời điểm Vingroup nó có để mua thì chúng ta lại đi mua cái cổ phiếu vậy VRE nghĩ rằng là nó sẽ tăng giống Vingroup có phải không ạ có phải điều này diễn ra không ạ thì rõ ràng là đấy là một trong những cái mà nghịch cảnh chúng ta cần phải biết ok thì hôm nay chúng sẽ phân tích một số các cổ phiếu Vingroup và một vài các cổ số anh chị em có thể theo dõi hôm trước Dũng có nói một câu chuyện đó là 95 các nhà đầu tư thất bại vì họ không hiểu tại sao nhưng phần lớn mọi người cũng chả hiểu nó là tại sao tại vì ông này suốt ngày ông nói tại sao đúng không nhưng thế câu hỏi tại sao nó sẽ cho chúng ta hiểu rõ nó đánh thẳng vào cái tự nhận thức của mỗi chúng ta anh hiểu khi mà chúng ta hỏi tại sao chúng ta mua cổ phiếu VIX mà tại sao chúng ta lại không mua cổ phiếu Vinhome hoặc là không mua cổ phiếu VRE bởi vì nó cùng ngành nhưng tại sao chúng ta không mua thì câu hỏi này luôn luôn chúng sẽ có những câu trả lời nếu chúng ta có câu trả lời đúng thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ nhận thức ra được nên một số anh chị em thì không nhận thức được cái điều đó nó giống như bây giờ nếu chúng ta hỏi những đứa trẻ khoảng 5 tuổi thì thường nó sẽ không trả lời được câu hỏi tại sao nhưng khi nó lớn dần lên nhận thức nó cao hơn thì những câu hỏi tại sao thì nó khó nó sẽ dễ hơn tại sao nó gì ạ à? nó được sinh ra trên cõi đời này ai là người sinh ra nó thì dần dần chúng ta sẽ biết được những câu hỏi nó dễ hơn rất nhiều ok bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài cổ phiếu câu hỏi đầu tiên tại sao cổ phiếu VIX nó tăng mạnh mà cổ phiếu gì ạ à? Vinhome và VRE nó không tăng thì cái này nó chỉ trả lời cho chúng ta đó là mẫu hình chúng ta biết rằng là trong Vingroup nó là một công ty đa ngành nghề đa ngành nghề thì có lĩnh vực nó phát triển mạnh có những lĩnh vực nó chưa phát triển hoặc là thậm chí là nó không phát triển ở thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là Vingroup họ tập trung vào gì ạ tập trung vào những ngành sản xuất lớn như là ô tô điện thoại và những ngành sản xuất khác họ vẫn tập trung nhưng nó không có tốc độ tăng trưởng mạnh nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là rất nhiều cổ phiếu như tăng mạnh ngân hàng cũng đấy tăng mạnh nhưng nó chỉ có một vài cổ phiếu xuất hiện tăng mà thôi ạ à. à, chúng ta sẽ quay trở lại thị trường đây ạ à. chúng ta thấy là nếu chúng ta để ý trên cái biểu đồ này thì có rất nhiều các cổ phiếu đây cũng tăng và có những cổ phiếu giảm chúng ta nhìn về những cái dây ở danh mục vn 30 với viên VN30 tôi thấy là nếu cho anh để ý một chút là pin Vinamilk thời gian vừa qua gần như không tăng đúng không ạ Vietcombank gần như không tăng D BIDB không tăng uh, ờ, PVD không tăng nhưng có những cổ phiếu lại tăng rất mạnh như là MBB cũng đang trong xuống tăng FPT có một nhịp tăng khá dài ở đoạn trước chúng ta cũng thấy rằng là S STB chúng ta cũng thấy rằng gì ạ thấy là VIX chúng ta thấy rằng là Techcombank à, đặc biệt là PVBank đây là những cổ phiếu mà chúng ta thấy tăng mạnh nhưng chúng ta cũng thấy có những cổ phiếu không tăng RI là những cổ phiếu không tăng từng chúng ta thấy những cổ phiếu như là Vietcombank không tăng SA AB không tăng và nhiều cổ phiếu khác không tăng nên có một cái trường hợp đó là gì ạ chúng ta mua cổ phiếu một số ai chị em nó thích cổ phiếu gì ạ thích cổ phiếu gì ạ thích cổ phiếu blue chip chúng ta cứ thấy cổ phiếu blue chip nào tăng là chúng ta mua vào ai đã từng thấy rằng là bây giờ chúng ta mua chỉ chúng thì tập trung vào cổ phiếu blue chip ạ chúng ta không muốn mua những cổ phiếu chúng ta giả giả sử như là những cổ phiếu mà nó đang thị trường đang tập trung cổ phiếu vốn hóa lớn cổ phiếu mà chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn và chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu mà ai đó nói với chúng ta Thế đầu tiên chúng ta thấy rằng là trong thị trường vừa qua uh, chúng ta có nhiều cổ phiếu khác nhau nhưng Dũng thấy rằng là cái nhóm ngân hàng là cái nhóm anh chị em thấy là dù là thế nào chăng nữa thì nó cũng tăng mạnh hơn so với nhóm cổ phiếu khác đúng không mạnh hơn mạnh hơn so với cổ phiếu khác thế thì chúng ta thấy rằng là thị trường đang thấy rằng cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh hơn so với nhóm cổ phiếu khác vậy chúng ta để ý một chút là sau những cái nhịp chạm đầu tiên à, với những cổ phiếu Vinamilk ở ờ, MBB nó có gì ạ có những cái đợt mua đầu tiên nhưng khi chúng ta mua những đợt đầu tiên ở cái đoạn trước đó chúng ta phải đợi rất lâu cổ phiếu mới có đợt mua thứ hai vậy trong đợt mua thứ ba này nếu anh chị em có thể mua những khối lượng ở đây nó chưa đạt bởi vì nếu chúng ta nhìn trung bình uh, trung bình ở đây một số 10 phiên 15 phiên thì rõ ràng cái khối lượng ở cái thời điểm này rất là cao hơn 20 triệu cổ phiếu vậy với cái giao dịch như hôm nay cổ phiếu có đạt khả năng đạt hơn 20 triệu cổ phiếu hay không nên việc mua thời điểm này nó chỉ cho chúng ta những cái thời điểm gọi là mua an toàn chứ không thể sử dụng khối lượng lớn tham gia mua ở đây đấy điều đầu tiên các anh chị em cần phải nắm rõ là không phải chúng ta mua bất cứ ở dạng nào mà mua trong vị thế xuống đi lên mua trong vị thế xuống đi lên để tạo ra một cái dạ, cái điểm mua có tối ưu trong quá trình đầu tư mình đấy là một cách dạng để anh chị em thế thì bây giờ chúng ta phân tích về nhóm cổ phiếu Vingroup để cho anh chị em nó hiểu rõ hơn ạ à. trong cái nhóm cổ phiếu Vingroup thì trong cái giai đoạn thị trường đạt đỉnh đây ạ thì quá trình này cổ phiếu ở trong góc độ sideways tức là quá trình tích lũy của những cổ phiếu này nó tích lũy chưa đủ nên việc bị bán tháo với khối lượng lớn hoặc là kéo lên không lên được đó là chuyện rất hiển nhiên xảy ra đây là những tiến trình phân phối của cổ phiếu khi mà cổ phiếu đã bị phân phối thì không thể lên được khi mà cổ phiếu bị gãy cái đường SMA 50 nó cho chúng ta lấy là xu hướng ngắn hạn đã bị giảm khi mà cái phần trên là những cái gì ạ vùng cản rất là lớn những cái điểm mà dung chuyển ở dây hay chọn rung lắc rất là nhiều nên cổ phiếu rất khó để có thể bước vào chu kỳ tăng anh chị ạ rất khó để bước vào chu kỳ tăng chúng ta cũng thấy một cái tình trạng tương tự như vậy đó là cổ phiếu Vinhome Vinhome khi mà có nhịp mua tăng rất mạnh đây nhưng rõ ràng sự dao động ở đây rất là lớn nên để cổ phiếu này có lên thì nó cần phải có gì ạ cái sự ổn định về khối lượng về giá để cho chúng ta biết rằng sự đeo bám của các nhà đầu tư cá nhân ở vùng này đã bị rũ hết bởi vì nếu trường hợp những cổ phiếu biến động mạnh thì 98% đều thất bại mù chỉ một số các cổ phiếu bị rũ bỏ giống như là VIX sau khi rũ bỏ rất mạnh thì cổ phiếu VIX bắt đầu hình thành những cái đợt biên độ đợt rũ bỏ đầu tiên khối lượng rất lớn đợt thứ hai khối lượng bắt đầu nhỏ hơn chúng ta có đợt thứ ba và đợt thứ tư gần như khối lượng cạn kiệt và biên độ ở đây nó nhỏ dần sau khi bị sách ao hay bị rũ bỏ nhịp đầu tiên phần lớn cổ phiếu bị gãy SMA 50 200 xu hướng chung dài hạn đã bị à, bị giảm rất là nhanh sau đó cổ phiếu hồi và đặc biệt là test lại rất nhiều cái giai đoạn chúng ta là sideways phần lớn các chuyên gia phân tích kỹ thuật khi mà cổ phiếu bị gãy các đường trung bình động S50 20 thì phần lớn chúng ta sẽ thoát ra khỏi và đây chính là cái giai đoạn chúng ta gọi là test cung test cầu rất quan trọng sau đó thì đây chính là điểm mua duy nhất thông thường cổ phiếu nó sẽ có hai giai đoạn khi mà cổ phiếu có điểm mua duy nhất này nó sẽ có một cái quá trình tái tích lũy trước khi có thể kéo lên nhưng đây là cái nhịp mua hay chúng ta là vùng quá quá gì ạ quá mua trước khi cổ phiếu sẽ tiếp tục rung lắc ở đoạn này tức ở cái đoạn 40 45 này một thời gian có thể kéo dài 3 5 tuần thậm chí là nhiều tuần nếu cổ phiếu đã tăng từ 105 06 lên 50 ở đây thì chúng ta thấy rằng thời gian tích lũy cổ phiếu này có thể đi lên được nữa phải mất hàng 9 đến 10 tuần trở lên các bạn có hiểu không ạ nên uh, việc nhiều nhà đầu tư khi mà cổ phiếu Vin Group tăng rất là mạnh anh chị em thì ạ à, sẽ thấy rằng là chúng ta muốn mua vào muốn mua vào và đó là lý do anh chị em bị thất bại cái việc mà chúng ta mong muốn kiếm tiền thật nhanh giống như cuốn sách mà Dũng uh, chia sẻ cho các bạn đăng ký cái chương trình diễn ra ngày mùng 2 tháng 5 đó là một chương trình rất đặc biệt đầu tư đột phá đầu tư chứng khoán đột phá chiến lược đầu tư chứng phá chứng khoán đột phá tại sao chúng ta lại gọi là chiến lược đầu tư chứng khoán đột phá bởi vì khi mà chúng ta tập trung vào những cái cốt lõi để tạo ra sự tăng trưởng mạnh nhất đó là cốt lõi đầu tiên nó vẫn phải đến từ doanh nghiệp nó đến từ gì ạ cốt lõi của doanh nghiệp nó đến từ tám các yếu tố để tạo ra một doanh nghiệp tăng trưởng cốt lõi thứ hai là cốt lõi nó đến từ gì ạ dòng tiền của nhà tạo lập nếu cổ phiếu đó tăng trưởng như VRE kết quả quý này tăng rất mạnh nhưng cổ phiếu vẫn chưa lên được nó cần thời gian để tích lũy đủ nên khối lượng hay là dòng tiền của các nhà tư lớn tham gia vào nó là một trong những phần quan trọng trong chiến lược đầu tư có nhiều người đã mua cổ phiếu nhóm cổ phiếu gì ạ à? dầu khí dần dần chúng ta thấy là bị thua lỗ và với những cái đợt giảm như mạnh như này chúng ta không chịu được nên dẫn đến chúng ta thấy là cứ đầu tư đầu tiên nộp hai ba trăm sau đó thì càng lỗ càng nộp nhiều ai trong chúng ta đã thấy rằng là đầu tiên chúng ta chỉ nộp một hai trăm triệu để đầu tư và chúng ta nghĩ là đầu tư được cũng được chỉ chơi mà thôi sau đó chúng ta tiếp tục bị lỗ nhiều hơn tiếp tục bị thua lỗ nhiều hơn và anh chị em nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cần phải nộp thêm vào càng lỗ chúng ta càng nộp thêm càng lỗ chúng ta lại càng nộp thêm đấy là cái chiến lược gồng lỗ hay là càng lỗ chúng ta lại mua trung bình giá xuống và sau khi chúng ta lỗ 5% trở nên lỗ 10% 20 30 40% và 50% thì gần như chúng ta không có cơ hội để lấy lại được vốn và đó là lý do dẫn đến thất bại ở đây Dũng muốn nói anh chị em cái các bước để anh chị em có thể nhận biết được các nhóm cổ phiếu có sự ngược nhau như thế nào anh chị em đã thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu trong một kênh xuống đi lên như là Vinhome và khi mà cổ phiếu được nhiều người quan tâm đó là cái sự kết thúc có nhiều cổ phiếu hòa phát sau khi nhịp đầu tiên đi tăng cổ phiếu sẽ có quá trình tái tích lũy và trước khi chạy nốt một chu kỳ đó là chu kỳ kết thúc một số anh chị em những cái điểm này không mua vào những thời điểm này chúng ta không lên tàu những thời điểm này không lên tàu nên cơ hội của chúng ta gần như rất còn ít ở giai cuối chu kỳ này à, một số anh chị em sẽ nói rằng là Hòa Phát vẫn còn lên nữa bởi vì chúng ta thấy được chúng ta bị bỏ qua bỏ qua rất nhiều cái thời điểm mua tốt và vài hôm nữa tự nhiên các thông tin nó lại đưa ra rất là tuyệt vời đúng không thông tin nó lại đưa ra à, các diễn đàn báo chí đặc biệt là các group kín group hở các bạn ờ, môi giới các chuyên gia họ phân tích và dẫn đến chúng ta mua ở trên đỉnh ngọn cây à, chúng ta sẽ nhìn thấy những cổ phiếu đang lao dốc một số các cổ phiếu nó gần như là bước vào chu kỳ suy thoái sau những đợt tăng mạnh như thế này cái sự ra, khi một cổ phiếu tăng trưởng lao tăng rất mạnh biến động lớn ở trên này chúng ta gọi là phân phối thường thì những cái quá trình phân phối này mất có thể vài tháng thậm chí là nửa năm nên ờ, việc mà chúng ta tiếp tục đeo bám những cổ phiếu này sẽ là con dao hai lưỡi có những cổ phiếu như là trước đó ASM chúng ta thấy là, là nó tăng rất mạnh nhưng sau đó thì nó giảm gần như là không có xu hướng à, chúng ta biết rằng là xu hướng của cổ phiếu chẳng hạn những cổ phiếu như này nhưng nhiều anh chị em sẽ lại tiếp tục mua những cổ phiếu kiểu dạng như này khi nó đạt đỉnh và nó tiếp tục ở trong một cái kênh đi xuống và nó rơi kênh đi xuống nhiều anh chị em mua vào những cổ phiếu này vì kỳ vọng tương lai nó sẽ lại tăng mạnh những cổ phiếu dạng như này nó sẽ tiếp tục đi xuống và chúng ta cứ nghĩ rằng là đây là cổ phiếu do Vinamilk mua vào bởi vì khi cổ phiếu này kết thúc chu kỳ thì cổ phiếu này có thể xuống gì ạ xuống 10 xuống 15 và xuống rất là sâu nữa chúng ta cũng sẽ thấy rất nhiều cổ phiếu khác trong những cái uh, chia sẻ này có nhiều cổ phiếu khác nó sẽ rơi vào một cái gì ạ đợt rơi rất là mạnh à, có những cổ phiếu biến động lớn như là cổ phiếu Tiên Vong Banh nó cũng là cổ phiếu ngân hàng khi một cổ phiếu biến động lớn như này có thể hồi nhưng để cho một chu kỳ tăng có lẽ cổ phiếu này còn rất là lâu à, tuy nhiên thì những cái cổ phiếu đang gọi là sau khi biến động mạnh nó tiếp tục tích lũy trở lại với biên độ thấp thì cơ hội nó vẫn còn với chúng ta chúng ta thường ngại mua những cổ phiếu giá rất là cao như này và thường là chúng ta gì ạ sợ mua những cổ phiếu khi mà đang trong chu kỳ lên chúng ta rất sợ những cổ phiếu như này ờ, Techcombank MBB rất là những cổ phiếu vẫn đang tái tích lũy trong chu kỳ đi lên tiếp nhưng những cái cổ phiếu đang trong quá trình giảm thì chúng ta lại thích mua vào vậy để cho anh chị em có thể hiểu hãy mua những cổ phiếu trong xuống đi lên thay vì chúng ta mua những cổ phiếu đi xuống chốc đầu đi xuống thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất khó khăn để chúng ta có thể thành công à, một bạn có hỏi việc công banh Vietcombank là một trong những cổ phiếu tương tự như vậy khi cổ phiếu đã biến động mạnh đây là những cái điểm nhấn thì thường cổ phiếu này để đi lên chúng ta mất rất nhiều thời gian và còn rất nhiều các gì ạ cổ phiếu khác nữa nhưng trong hôm nay nếu các bạn có thể thấy một cái kỳ đơn giản là không phải các cổ phiếu cùng ngành nó đều tăng Dũng chỉ lấy một cái ví dụ đó là cổ phiếu gì ạ à? VIX khi mà cổ phiếu VIX tích lũy hình thành một mẫu hình thì nó có thể tăng còn Vinhome nó không có mẫu hình nào thì nó không tên lên được và nó cần phải rất nhiều thời gian VRE nó cũng không hình thành mẫu hình nào nên nó có thể mất rất nhiều thời gian không lên được và cái phân tích cái nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian tới chúng sẽ phân tích đưa vào để cho anh chị em có thể hiểu rõ rằng là nhóm nào nó tích lũy đủ thì nó sẽ tăng nhóm nào không tích lũy đủ thì nó sẽ không tăng nên anh chị em mua vào cứ nghĩ rằng là cổ phiếu sẽ tăng nhưng thực tế nó không tăng được à, chúng ta sẽ thấy rằng là nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng có thể một số bạn có hỏi một số cổ phiếu Dũng không trả lời bởi vì khi mà những cổ phiếu Dũng chia sẻ rồi nó bị đeo bám quá lớn thì nó có thể không lên được nên cứ để cho cung cầu nó chạy tự nhiên có những cổ phiếu Dũng đã bật mí cho anh chị em nhưng có thể một số anh chị em không biết và khi anh chị em thấy nó quá mượn vào mua trong trạng thái là tham lam đúng không mua tức là mua bằng được thì đó là lý do chúng ta gì ạ chúng ta mất tiền hay là có những cái bạn có thể nói là cổ phiếu này chiều nay chạy thì tất cả những câu hỏi này tại sao bạn bảo chiều nay nó chạy đơn giản thôi nên khi mà Dũng nói tại sao bạn bảo chiều nó chạy thì bạn sẽ thấy là chúng ta lại tiếp tục uh, khó chịu đúng không ạ VHM làm sao vậy chúng là tại sao chiều nó chạy ạ các bạn thấy không ạ theo các bạn là chiều cổ phiếu này có chạy được không hay, tất cả những chị em đã uh, cùng tham gia cùng Dũng đã hiểu về phương pháp của Dũng thì VSM có thể chạy được không anh chị em để comment được không ạ tại sao VSM chạy tại sao VSM không nên nếu chúng ta cứ bảo là nó chạy chúng ta đoán hoặc là chúng ta gì ạ chúng ta sẽ phân thấy Dũng không phân tích cổ phiếu của chúng ta chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ làm sao sẽ mua theo một ai đó mách nước chúng ta thì làm sao mà thành công được nên ờ, trong chia sẻ ngắn này ờ, một phần để tạo động lực cho chúng ta một phần để cho chúng ta những bài học những video này mang tính chất là giáo dục để chúng ta nắm được những bài học căn bản còn thì thực, thực tế ờ, hãy tập trung vào vốn cổ, cổ phiếu vốn hóa lớn các bạn nhá cổ phiếu vốn hóa lớn cổ phiếu ngân hàng một số cổ phiếu ngân hàng một số cổ phiếu mà anh chị em có thể thấy rằng là nó vẫn nằm trong kênh trên còn những cổ phiếu đang trong kênh đi xuống thì hãy tránh xa nó à, Dũng sẽ phân tích một loạt các cổ phiếu kênh trên kênh dưới trong uh, video có thể tối nay có thể ngày mai để anh chị em có thể học được mỗi bài học khác nhau à, còn uh, chương trình chiến lược đầu tư chứng khoán đột phá sẽ diễn ra ngày mùng 5 tháng 2 anh chị em nào nếu có ở Hà Nội hoặc là ở gần Hà Nội thì ờ, đây một chương trình Dũng ờ, đào tạo trực tiếp thông thường các anh chị em đăng ký hoặc học những chương trình này ờ, có thể lên đến 8 đến 10 triệu thông thường những chương trình mà Dũng đào tạo trực tiếp cái mức phí nó rất cao nhưng đây là chương trình Dũng muốn cho anh chị em nắm rõ được cái chiến lược hiểu rõ được hành vi của chúng ta làm thế nào để chúng ta nhân đôi nhân ba hoặc là nhân nhiều tài khoản với những chiến lược cực kỳ đơn giản khi chúng ta có chiến lược có tư duy tổng thể thì bắt đầu chúng ta luyện cho những chiến lược của đó luyện cho những chiến lược đó để giúp chúng ta thành công ờ, các bạn có thể đăng ký vào phần link bên dưới à, đăng ký phần bên link dưới bởi vì trong chương trình đó sẽ có những cái diễn giả mà giúp chúng ta hiểu rõ hiểu thấu được tại sao chúng ta chưa thành công à, Dũng sẽ nói về những cái tư duy rồi các bạn có thể gặp trực tiếp Dũng hỏi những câu hỏi trực tiếp và nắm rõ được tại sao chúng ta chưa thành công các bạn sẽ có thể thay đổi tư duy của bạn à, Dũng sẽ có những bài tập để chúng ta có thể thay đổi tâm lý ngay tức khắc và chúng ta biết tại sao cuộc sống của chúng ta vẫn ở trong trạng thái bế tắc cuộc sống của chúng ta vẫn chưa thay đổi và nhiều anh chị em bỏ hai ba trăm triệu vào đầu tư lúc đầu chỉ mong rằng là lỗ cũng được sau đó thì nâng lên 600 triệu 800 triệu và nâng lên rất là nhiều cuối cùng toàn bộ tài sản chúng ta cứ nâng lên để gồng lỗ cuối cùng là biến mất một lần nữa thì xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái bản tin buổi trưa của Dũng những bản tin này thì uh, thông thường khi mà thị trường có những cái uh, tín hiệu nào đó hoặc là thị, uh, có một cái um, thông tin nào đó hoặc là Dũng muốn chia sẻ cho anh chị em một cái gì ạ à, hệ thống phương pháp hay là để nhận biết xem là tại sao uh, cổ phiếu VIX tăng mà hai cổ phiếu chưa tăng thì cái kỳ ở đây là cổ phiếu phải hoàn thành mẫu hình hay là phải đủ lượng thì chất mới thay đổi còn nếu không đủ lượng chúng ta mua mãi mãi không thay đổi một lần nữa thì xin cảm ơn xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn theo dõi bản tin trưa chúc anh chị em ăn trưa ngon miệng và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại